Rồi em xin chào tất cả các chị nha Ngày hôm nay á, là em có chương trình rất là đặc biệt Và ngày hôm nay á, là em có một mẫu rất là hot cho các chị tham khảo luôn nè Trời cái mẫu này của em nó là mới về luôn đó nha Cực kỳ hot và cực kỳ là nổi bật luôn Chất liệu thì gọi phải bàn họa tiết thiết kế của nó rất là đẹp luôn ạ Đó là mẫu đầm ngủ hai dây chất liệu là phi lụa nha Mẫu này của em á chất liệu là phi lụa nè kiểu nó hai dây thì các chị đã nhìn thấy rồi ạ phi lụa cực kỳ là mềm mại ống ánh cái phi lụa này của em á, thì cái phần ngực của em á, thì nó sẽ người ta sẽ may thêm một cái lớp ren nữa nhìn nó rất là hấp dẫn nó rất là sexy quyến rũ nha đang đưa gần cho các chị xem nè đó một lớp ren nè ren rất là đẹp luôn đúng không ạ rồi ừ. ngay cái phần giữa giữa cái cái chữ B này nè đó giữa chữ B của mình là có cái nơ nè rất là đẹp luôn nha đó. cái form của nó phải nó là cực kỳ là gợi cảm là cực kỳ là sexy và ngay cái phần tà dưới của em nè hai bên nó đều xẻ ra nè đó xẻ ra rất là đẹp luôn phải không ạ xẻ ra nha mà còn người ta còn may thêm nút ren có kèm cái nơ nữa trời ơi cực kỳ là đẹp cực kỳ là gợi cảm cực kỳ là sexy hai bên đều có luôn tại dưới này của em này, người ta còn may thêm mắt ren nữa nhìn nó cực kỳ là quyến rũ cực kỳ là sexy luôn nha rồi em xoay phía sau cho mọi người xem nha phía sau của em đó thì cái dây phía sau của em nè phía sau của em cái dây nó sẽ có sự điều chỉnh lên xuống cho mình tùy thuộc vào cái uh, cơ thể của mỗi người nè hay là mình muốn mặc cao mặc thấp gì á mình muốn mặc cho nó ờ, cao hơn một xíu cái gối nó qua cái gối á, thì mình cứ kéo lên còn không mình thì cứ để bình thường nó sẽ đúng cái tầm của mình luôn á nha rồi cái mẫu đằng phía sau của em có dây điều chỉnh nè đó, chất liệu cũng vẫn là phi lụa ống ánh cực kỳ là đẹp cực kỳ là sexy quyến rũ luôn nha mẫu này của em đang cầm đó là màu tím ngoài màu tím ra em còn có rất là nhiều màu khác rất là đẹp cho các chị em của em xem nha đó, rất là đẹp luôn đúng không rồi ngoài màu tím ra em còn các màu khác nữa em sẽ giới thiệu các màu cho các chị xem luôn nha ngoài màu tím ra em có còn màu hồng phấn màu này là màu hồng ẩn này kết hợp là phi lụa với lại ren nha đây em xoay phía sau để các chị xem nha phía sau của em đây ạ à. rồi khỏi phải chê luôn á màu tím nhạt nha em có màu tím nhạt này vẫn là chất liệu là phi lụa càng ren nha em sẽ phía sau cho mọi người xem nha ở phía sau của nó là nó có cái dây điều chỉnh đó rồi ngoài màu tím ra em còn có một màu phải đó rất là đặc biệt luôn nha đó chính là màu đen nha màu đen đó thì khỏi phải chê rồi màu đen mặc vào thì nó rất là sáng da là cái thứ nhất nè cái ly hai nó rất là sang chảnh luôn á đó. hàng sang phía sau cho các chị xem nha đó. rất là đẹp luôn đúng không ạ Rồi. màu cuối cùng em giới thiệu với chị là phải nó màu này em để cuối cùng tại vì sao tại màu này là màu vừa nét mặt vào nó rất là cuốn hút tại vì cái màu đỏ là người người ta sẽ nhìn đập vào mắt đầu tiên á đó, rồi em xem phía sau cho các chị xem nha phía sau của em á đó nó có cái dây để mình điều chỉnh lên xuống nha rồi em phía trước nè phía sau nha rồi em còn có một màu này nữa một mẫu này nữa nha một mẫu này phải nói nó rất là đặc biệt bên em luôn mẫu này của em á là cũng vật là chất liệu là phi lụa có kèm ren phần ngực nè phi lụa kèm ren phần ngực nha rồi họa tiết của nó họa tiết của nó là sẽ là kiểu như là hoa mà kiểu như là mà ren lưới đó. nhưng mà cái này là họa tiết nha họa tiết ạ rất là đẹp luôn phải không ạ rồi các chị yêu nào mà thích mẫu nào thì cứ inbox sang cho em nha ở dưới đây nó có sẻ nè có sẻ và có lớp ren cho mình luôn á nhìn vào trời rất là đẹp rất là sexy quyến rũ luôn à đó là những mẫu mà đầm ngủ hai dây chất liệu là bông lụa kèm ren của em nha các chị nào mà thích mẫu nào thì có thể là inbox sang em nha cảm ơn các chị đã xem live và tạm biệt